Tôi sẽ lấy giải 3.1 Tôi bắt con 3 này anh em nhé Kết hợp với giải 5.6 Tôi sẽ bắt con 7 này Đấy, rất chi là đẹp phải không anh em 3 ghép cho 7 ngày sau sẽ nổ về 3773 phải không anh em Câu kèo chạy rất chi là đẹp anh em ạ à. Có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em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 Đấy, rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Tôi cũng sẽ đi lấy ngày 19 tháng 7 năm 2021 cho anh em tham khảo. Tôi sẽ lấy giải 3.5. Tôi bắt con 2 này anh em ạ. Kết hợp với giải 4.2 anh em nhé. Tôi cũng sẽ đi bắt con 5 này. Rất chi là đẹp phải không anh em?